Kính chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước để tiếp tục chương trình sấm giảng giác mê tâm kệ mời quý vị khán giả đón theo dõi. Quyển tư Giác mê tâm kệ Đây là quyển thứ tư. Đức Huỳnh giáo chủ đã sáng tác quyển này vào ngày 20 tháng 9 năm kỷ mão 1939 lúc Ngài còn ở tổ đình Thánh địa Hòa Hảo. Ngài viết theo lối văn dần, thể thất ngôn trường thiên, loại thuyết giáo, dài 846 câu, khởi đầu bằng câu khai ngọn đuốc từ bi chí thiện và chấm dứt bởi câu mong bá tánh dạng dân giải thoát. Trước khi đi sâu vào nội dung quyển thứ tư, chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa bốn chữ giác mê tâm kệ mà Đức Thầy dùng làm tiêu đề. Giác mê là tỉnh biết sáng suốt, hết mê lầm. Theo đạo học thì giác có hai phần. Tỉnh ngộ, thấy ra những điều quấy ác để trừ dứt, gọi là giác sát. Tự khai ngộ được chân lý để nương theo, gọi là giác ngộ. Cho nên, giác là danh từ chỉ cho bậc Phật, giác ngộ. Đối với chúng sanh, mê lầm hiểu chung hai chữ giác mê, nghĩa là thức tỉnh kẻ còn mê lầm tâm túi. Tâm kệ là quyển kệ dạy hành giả tu ngay tâm để kiến tánh thành Phật, cũng như quyển tâm kinh của Đức Bổn Sư Thích Ca và quyển giác mê của Đức Phật Thị Tây An trước kia. Vậy quyển giác mê tâm kệ này có ý nghĩa Đức Giáo chủ khuyên dạy môn đồ các phương pháp sửa đổi tâm chúng sanh để trở thành tâm Phật, bởi Phật hay chúng sanh cũng do tâm mình tạo nên. Như Ngài đã bảo, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiền hay Phật cũng là tại nó. Tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Đại ý trong đây, Đức Thầy nhắc lại Đức Thích Ca xưa kia vì nghiệm xét bốn nỗi khổ của mỗi chúng sanh nên lìa bỏ cung vua vợ đẹp con ngoan để ra đi tầm đạo cứu đời nay đức thầy khuyên các giới nhân sanh hãy noi theo gương ấy mà giác tỉnh tu hành về phương cách tu ngài dạy trước nhất hành giả phải lánh xa lối sống đam mê trụy lạc tức tử sắc tài khí và chiến thắng tam bành lục tặc lấy tâm làm chủ sáu căn, đừng để ô nhiễm sáu trần. Đồng thời hãy nghiệm xét tứ diệu đế, trì hành bát chánh đạo, chuyên hành bát nhẫn và phá tan ngũ uẩn để đạt đến lý sắc không, chân như thật tướng. Đức giáo chủ cho biết vì lòng từ bi, Ngài Lâm Phàm tại miền Nam nước Việt dùng trí siêu màu giác tỉnh chúng sanh sớm nương về nẻo thiện. Đức Giáo Chủ vừa khuyên tu, vừa khai triển các pháp tu tự lực cứu cánh, thiền tông. Nhất là hành giả phải chủ yếu về nội tâm, bởi dạng vật trong thế gian, từ địa ngục, thiên đường hay niết bàn, cực lạc, đến Phật ma, thần thánh, đều do tâm mình tạo ra cả. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Vậy, hành giả muốn an cư nơi cảnh giới nào hay tiến đến địa vị nào cũng đều do tâm mình tạo nên. Đức Thầy ân cần dặn bảo những phương thức Ngài dạy trong quyển Giác mê tâm kệ sẽ giúp cho hành giả đạt đến chỗ an cư thanh tịnh. Những gì quý báu của đất nước Việt Nam sau này còn tiềm ẩn trong đỉnh núi nhà Nam, Thất Sơn. Ai muốn trông thấy phải gắn công bền chí tu hành. Lời khuyên nhủ của Ngài là gì lòng từ bi, mặc tình cho người đời có khen chê, Ngài cũng không màng kể, miễn sao cho khắp bàn nhân bá tánh đều được giải thoát an vui là Ngài thỏa nguyện. Chủ yếu quyển giác mê tâm kệ, Đức Thầy dạy môn đồ học Phật, tu Phật, chuyên về các pháp tu tự lực thiền tông, từ tiệm tu đến đốn ngộ đều có đầy đủ. Tức là từ diệt lục căn đừng nhiễm lục trần đến chỗ đạt được lý sắc không. Từ chỗ trì hành tứ diệu đế, bát chánh đạo đến chỗ giữ tấm lòng bất động như như và vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe với phần diễn đọc của Khánh Hoàng và Thùy Tiên. Quyển 4 Giác mê tâm kệ Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện Tìm con lành dắt lại Phật đường Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương Đặng chỉ ngõ làm lành lánh giữ Sách thánh đạo ghi trong tam tự Người mới sanh tánh thiện trời dành Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh Nên tật xấu che mờ thiện tánh thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Mặt tình đời dèm xỉm ghét ưa, rừng kinh kệ ít người hay chữ. Quá mắc mỏ bởi chân phạn ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bày đọc tụng ó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Dòm trước mắt thấy điều hồ mị, nên động tình bác ái dạy răng réo những ai lợi dụng làm sằng cho suy sụp chơn nhơn mờ mịt nào có khác mây đen phủ bích rồi dắt nhau đến chỗ dại ngay lấy tinh thần hiệp dán ngút mây trong bổn đạo tự thân phải xử xuống dương thế dạo trong lê thứ thấy bá gia gặp lúc não nùng cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung việc tu tỉnh ít người hiểu lý trong bá tánh muốn nơi cao quý phải truy tầm huyền bí nơi cơ từ sấm kinh cho đến thi thơ trong chúng ấy nhiều nơi trọng yếu tạo làm chi những trung với hiếu ấy là người bổn phận phải trao khuyên dương trần đừng nệ cần lao cũng ráng sửa ráng trao nền đạo tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyển. Các chư Phật từ đây lựa tuyển, coi ai là đức hạnh hiền từ. Lời sách xưa cận thủy tri ngư, cận sơn lãnh trần gian tri điểu. Trong sấm giảng nếu ai không hiểu, Tầm kệ này ta chỉ nẻo đường, quyết dạy trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy trần thế hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi chần chờ, việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thối một hai nước tướng. Nào ai có gạt dân nói bướng, mà chương trần liệu lượng chánh tà. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đờn trúng điệu, hòa bản rồi thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc ta mau sớm giết. Mài gươm trí cho tinh, cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Đức Di Đà Phật tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim chí cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành, mà ngày nay cứ mãi tranh giành, danh với lợi của tiền quyền tước thấy trần thế ai ai cũng ước, đời sao không tới phất cho rồi. Nay khổ lao có đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Làm ác đức, nhiều điều quanh quẩn, như gà cồ ăn bẩn cối xay. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao khổ. Nhớ thuở trước quay linh Phật tổ, phép thần thông trừ lũ ma chương, chúng rừng tòng ngồi chịu nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiệu lão sĩ ra đời thực tế, đem lời vàng dạy dỗ chương trần, khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Bệnh giới tử từ kim chí cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên Ngài tầm đạo. Lo tu tỉnh mặc ai khinh ngạo, diệt lục căng đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thinh chớ có hầu gần, hương với dị sát trần nên lánh. Chữ xúc pháp treo gương hiền thánh, tránh sáu đường cũng đặng về thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà Lê Thứ không lo chẳng liệu. Nhãn thấy sắc thường hay bận biệu, tai ưa nghe những điệu âm thinh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chúng xạ hương hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, giới chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đầy. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên sử kỹ, hậu lai sử bỉ, bắt lỗi người phải xét lỗi mình, vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chí người quân tử người biết đạo phải gìn ngôn ngữ nói với ai chớ có sai lời trọng mẹ cha kính nể phật trời đừng nhiều tiếng nghinh ngang mang lỗi tánh ngay thẳng ta không dời đổi dầu tan xương nát thịt chẳng màng ta khùng điên nói đại nói càng chẳng có sợ ai rầy ai mắng trời còn lúc tối mưa sớm nắng thì trần gian còn mãi khổ lao ở trên đời kẻ thấp người cao kẻ hiền hậu người thì gian ác không quen biết mà cao tuổi tác ta cũng nên kính trọng mới là tâm từ bi sánh thể ngọc ngà trong các báo khó bì tánh thiện phải xử thế chớ nên bày biện miệng xảo ngôn thường kiện tấm thân việc bán buôn phải giữ ngang cân chớ tập tánh lận lường tráo đấu. Các công cuộc của người tánh xấu, ta giữ gìn chớ có nhiễm vào. Tâm bần tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường chánh. Ta dạy thế mượn lời Phật Thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ Ngài ý kiến Phật trời. Quả yêu dân cạn tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong Biển hồng trần sớm gọi cho xong, Ngày lập hội mới mong trở lại. Chữ bần tiện khuyên dân đừng nại, Miễn cho ta trở lại ngai đàn. Chữ vinh qua giờ chớ có màng, Bởi giả tạm của đời nguồn hạ. Gắn công tu xem nhiều phép lạ, Của thần tiên trừ lũ hung đồ, nào lụa là lãnh nhiễu tố xô chớ ham mến mà sao lao lý. Ngài tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hớt đã nhiều. Các ngoại bang đà nhuộm máu điều, sao trừng thế không toan chẳng liệu. Để đến diệt gian lưng mà chịu, chớ vật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo với đói từ đây sẽ biết, hàng ngoại bang bố thiết ta hoài. Nên bá gia hãy ráng miệt mài, dầu rách rưới cũng mau cần kiệm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ uẩn trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hãy diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thì quá lòng dòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắt. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng người tu hành phải trừ nghiệp chướng, với bốn ma mới đặng an nhàn. Tử nhiễm vào thân thể bất an, sắc mến nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bàn cổ, có ai dùng mà đặng thành tiên. Mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của khổ riêng một kiếp. Bị tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm. Chữ khí hùng khuyên chớ có ham, mà lao lý tấm thân trần thế. Kẻ nhất dạ thường sanh bá kế, để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lắm nổi tội tình, sao sanh chúng chẳng lo cải sửa. Bệnh ô dịch thường hay ói mửa, mà dương trần chẳng chịu kiên dè qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chí. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt long đặng cứu dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên bá tánh dạng dân liệu lấy. Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết – trần giới thế bây giờ nào biết chừng nhìn xem hư thiệt mới tường ta bây giờ tu niệm tầm thường sao danh thể xả hương khắp chốn nhà giàu có xài không sợ tốn phải để tiền cho kẻ nghèo nàn lo ăn xài trà rượu xình xoàng chừng khổ não phàn nàn căng số lời truyền sấm như bài toán đố Ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt. Bị ngoại quốc bán hàng quá gắt, nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Ta khùng điên, của cải chẳng màng, miễn lê thứ được câu hạnh phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần, chừng lao sao ác thú non tầng, thì Nam quốc lương dân mới biết. Nay dạy thế cậy cùng ngồi viết, với sát trần du thuyết ít hàng. Ai nói chi ta cũng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Con phù du hững hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Thảm thương thay chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ. Kệ khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Giống xe cát biển đông thường thấy, tên giả tràng rất uổng công trình. Khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã. Trần phú quý thì trần thông thả, chớ còn ta cứ khổ lao hoài viết kệ cơ, giảng dạy ít bài, mặc lê thứ làm không tự ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý, câu huyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chớ chẳng phải của người lãng trí. Mê với tỉnh nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài thức dậy mà tâm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt sách khuyến thiện miệng kêu không ngớt mà nào ai có thức dậy tầm ta nghĩ suy cũng bắt hổ thầm nên than thở cùng trần ít tiếng tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến tánh trong như nước bích mùa xuân nếu không tu chừng khổ cũng ưng đừng có trách sao không chỉ bảo từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão mắt trong dòng sanh tử luân hồi xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi đó mới biết có nơi địa ngục kỳ xả tội nay còn một lúc sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ trồng bông kiển giống chi hưởng nấy địa ngục cũng tại tâm làm quấy về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay phật cũng là tại nó tu với tỉnh biết làm chẳng khó nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu ngó dạng vật đài lầu chẳng có sông với núi trước kia mắt ngó khi chết rồi thấy nó đặng nào ai biết đường hãy sớm tẩu đào kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi chịu cay đắng tu hành mới giỏi ta thương đời len lỏi xuống trần đạo vô vi của phật ân cần nối theo chí thích ca ngày trước câu phú quý ngài không màng ước chữ bồ đề như cội bá tòng ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. Hạp mùa tiết giống kia bất luận, thảy mọc mầm trổ lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ đạo với lý từ đây nhiều chỗ phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý nhìn phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành vì yêu dân ta kể ngọn ngành khuyên lê thứ làm lành mà tránh cảnh niết bàn là nơi cứu cánh về chốn ni xa lánh hồng trần dầu không siêu cũng đặng về thần nhờ hai chữ trung quân ái quốc chừng lập hội biết ai còn mất giờ chưa phân chưa biết chánh tà ta vì dưng sắc lệnh ngọc tòa đền linh khứu sơn trung chịu mạng nền đạo đức ta bày quá cạn mà dương gian còn gạn danh từ làm cho ta lỡ khóc lỡ cười khóc là khóc thương người ngu muội thấy điên khùng làm như sắc nguội chẳng tranh đương nó lại khinh khi ngó về tay niệm chữ từ bi cười trần thế mê si thái quá tranh với luận đặng dành cơm cá khuyến dụ người đặng kiếm bạc tiền thấy chúng sanh ghét ngõ ganh hiền theo chế nhạo những người tu tỉnh tu không tu cũng không mời thỉnh mặc tình ai trọng kỉnh hay chê thương lê dân còn mãn say mê chẳng tu tỉnh cho rành sương nắng thấy ta lại nói cay nói đắng đắng với cay ta cũng chẳng màng chừng trần gian kiến thấy phụng hoàng xè cánh múa chào mừng phật thánh thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tim óc xác phàm. Ai biết tri, việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm, ai thánh. Đức lục tổ ít ai dám sánh, người dốt mà nói pháp quá rành, lựa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Việc cổ tích cần chi phải thạo, chuyện qua rồi kể lại làm gì nếu ai mà biết chữ tu trì tâm bình tịnh được thì phát huệ ta yêu chúng viết tra giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mơ hồ tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo trần giới thế nó hay kiêu ngạo các nhà sư hãy ráng sửa mình nếu xuất gia ngũ giới ráng dình tu chân chánh mới không hổ tiếng cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến sao tu hoài chẳng thấy ai thành bởi chữ tu liền với chữ hành hành bất chánh người đời mới nói bị tăng chúng quá ham chùa ngói nên tởi khuyên khắp chốn cùng làng Phật nào ham tượng cốt vết vàng mà tăng tạo hao tiền bá tánh. Việc giả dối từ đây nên lánh. Bổn đạo ôi, hãy ráng sửa mình. Cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thai một kiếp. Lời chơn chánh trần hay bỏ liếp, mãi lo làm húng hiếp người hiền mà làm cho Ngọc Đế thảm phiền, muốn trừng trị trần gian thảm thiết. Đức Phật Tổ tâm Ngài nhất quyết, tâu Ngọc Hoàng để Phật dạy trần. Nên ra kinh cơ giảng nhiều lần, mà chương thế chẳng cần xét đến. Xác trần tục như cây cạnh khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn, đẽo với bào, triết nó cũng tròn. Đến chừng đó, trông giàu Thế? rất tốt. Lũ giả dối thường hay thề thốt, nó chẳng kiên thần thánh là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét những kẻ tu hành bốc xước, miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lạy dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xé thấy quyền quý nó hay dựa mé đặng bờ bưng những kẻ hung sùng ta thương đời nói những chuyện cùng chẳng có gì có dung kẻ quấy cuộc sám hối vô chùa thường thấy làm gian lừa biết mấy nhiêu lần thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chua xót cho đời nguôn hạ chữ tự hối nào ai có lạ là ăn năn cải sửa tâm lành phật chẳng qua dụng chữ tính thành chớ nào dụng hương đăng trà quả làm trai đám tạo nhiều xá mã bay về tây nói những chuyện gì thấy chúng tăng làm chuyện quái kỳ ta khuyên mãi cũng không chịu bỏ lời chơn chánh hình như nói xỏ mà không không nào có biếm đời thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời chớ nào có ngạo chi tăng chúng coi tâm kệ làm theo mới trúng để lạc lầm lắm bớ tăng đồ định tâm thần như mặt nước hồ suy với nghĩ nghĩ suy đường lối muốn niệm phật chẳng cần sớm tối ghi vào lòng sáu chữ di đà thì hiền lương quên mất điều tà đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng việc đạo đức bất cần thối thắng chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi thương lê thứ tới hồi khổ não thầy lạc tớ không ai chỉ bảo như dịch con dìu dắt nhờ gà phải nghĩ suy cạn lẽ mới là nay gặp gốc phải mau tìm gốc để gặp phật ngồi mà than khóc gỡ làm sao hết rối mà về mắt nhìn xem yêu quái bốn bề bởi ác đức nên không ai cứu mang thủy ách hồi năm đinh sửu đến năm nay tái lại một lần khổ ách này đặng thức tỉnh trần rằng thiên định tuồng đời sắp hạ trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mạ bị văn minh cám dỗ loài người kể từ rày cười một khóc mười kẻo chúng nó dễ ngươi phật thánh đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh khuyên dương trần sớm tránh mới màu để ngày sau đến việc thảm sầu ráng nghe kỹ lời ta mách trước thuyền chúng nó thẳng buồm chạy lướt lọt ngoài khơi mới hết hò khoan tu mà ham cho được giàu sang, với quyền tước là tu dối thế. Nhớ thuở trước, vua lương võ đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến chừng sau ngạ tử đài thành, Phật bất cứ vì tâm còn ác. Tu biết cách, như đương biết đát. Đương đát rành, đặng dựa xe loan. Ai biết nghe thì sớm liệu toan, để đến việc như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chơn mới kịp đạo màu, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương dựa kế. Chúng sanh thể như gà thất thế, phải nằm chờ tới nước bắt ra. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, truyền sấm, trời mở cửa, quỷ dương xuống thế. Nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lừng, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Tin cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dạy dỗ. Hồi thuở trước thích ca Phật tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không trúng động đặng ngài, nên cố quán phá đời mãi mãi. Trong bổn đạo cùng là sư vải, tráng bền lòng cho được hiền từ. Hết khổ lao thì đến vui cười, chừng đó mới phỉ tình nguyện ước bọn gái mới ra đường tha thước, bỏ hết trơn nề nếp ông cha. Khác tánh tình người cổ nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái tráng coi sử sách, đứng trung thần với kẻ tiết trinh. Dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Dại chẳng đặng lòng như lửa đốt, khắp dương gian chưa đặng ba phần, kể từ nay tiên Phật Thánh Thần, lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Đức Thượng Đế ngự đền Ngọc Khuyết, nhìn dương gian cũng luống thở dài, thấy chúng sanh trao trĩa mặt mài chớ chẳng chịu trao tâm trĩa tánh. Kẻ đói khó, người sang hay lánh, bước lại gần chê lũ tanh hôi cõi ta bà ta thấy hỡi ôi sầu bá tánh quá nên kiêu cách người tàn tật đuôi cùi đói rách ít có ai để mắt nhìn vào chuộng những người dù giọng sắc màu cậu với mợ ông thầy cô bác thì kẻ khó như trơm như rác ta quá rầu đài cát văn minh mấy ai mà giữ dạ sắc đinh theo tông tổ của mình thở trước đầu với tóc áo quần láng mướt chữ lanh khôn của quỷ của ma chớ nó không có giống người ta ma với quỷ sanh người hung ác lo tập luyện những câu đờn hát chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ để cái tâm yên lặng như tờ coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt trước làm theo Phật Thánh, nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ khờ quê dốt ngạo cười, nào có lấy lời chi chỉ bảo. Ta thương xót lo tần lo tảo, chẳng thấy ai trễ thảo dâu hiền, làm cho người thượng cổ thêm phiền, rất đau xót cho nòi cho giống biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàng cầu dân biết thương nhau. Nhắc ra thì dạ ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân sửa Cơm được chín ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ lúc khải hoàng. Phật Như Lai cho phép khùng tròn, cho bổn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù quán. Việc hung ác, hễ vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền, thì thù quán tiêu tan mất hết. Chữ bạn tác giàu cho đến chết cũng keo sơn gắn chặt mới là bước ra đường ăn nói thiệt thà giàu khôn khéo cũng là giả dại nếu tranh đương ắt ta bị hại thêm sa cơ lại bị xích xiền vì đời nay chúng nó dụng tiền ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa theo học đạo mặc ai mai mỉa ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày, thuận với hòa hay ghét với rầy, cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt, lấy tâm thần làm chủ mới màu, cũng chẳng nên theo tánh võ hầu, thấy chẳng nói Nếu... mà nhăn mà nhướng hãy liệu sức chớ nên nói bướng dầu việc chi liệu lượng mà làm điên khùng này chẳng có nói xàm nói những chuyện từ bi bác ái nếu bổn đạo còn ai làm sái coi kệ này mình sửa lấy mình ta không tranh mà cũng không kình cho bá tánh dèm pha thỏa chí ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này chốn non xanh dạy dỗ cáo cày xuống trần thế ra tay dắt chúng tới giới ta chớ đem đồ cúng chỉ đem theo hai chữ thành lòng chẳng có cần trà quả hương nồng mong sanh chúng từ lòng hối ngộ kẻ xa xui có lòng ái mộ xem kệ này tu tỉnh tại nhà ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh con phật thì chẳng có khôn lanh đời văn vật khôn ma khôn quỷ lo trang sức kim thời huê mỹ rồi phụ phàng tục cổ nước nhà trong tâm thì chứa chữ gian tà chớ chẳng chứa tấm lòng bác ái học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng xuê sang đài các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mu mu đủ thế. Ta còn mắt phiêu lưu dương thế, dạo lục châu đặng cứu bá gia. Mặc tình ai xem kệ ngâm nga, hay sửa đổi tùy lòng hưu hỷ. Thương sanh chúng tỏ bày quá kỹ, hỡi dương trần nên sớm quay đầu đặng sao xem phật pháp nhiệm màu với báo quý đài lầu tươi tốt xác ta vốn là người quê dốt nên mở mang chưa được mấy rành khắp dương gian như sợi chỉ mành mong bổn đạo tâm thành trở lại dầu cực khổ thân này chẳng nại chẳng cần ai bái lại khẩn cầu bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thượng cổ. Gốc thuở trước của tông, của tổ, đâu có bài dối mị như vậy. Những sấm truyền xưa của Phật Thầy, dân tráng kiếm mà truy thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết, mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu lý bá tòng khó sánh. Chúng tự hội chớ nên léo hánh, vì lời xưa có dặn rạch ròi. Dân chớ nên phụ bạc giống nòi, thì lao lý tấm thân vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cổ tích, Phật giới trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chơn chất, người ta ngay thẳng dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao vì sắp rốt đời. Đứng nam nhi, ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chí. Ta ra sức viết câu huyền bí, chúng dân ôi, tráng kiếm, tráng tầm. Giống thú kia là loại sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành náo nức. Còn người sao chẳng trức hồng trần. Việc tu hành phải chẹn nghĩa ân. Kinh giấy sấm chúng dân thường thấy. Chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết mục đầu chánh kiến. Trí linh mẫn nhìn xem các chuyện phải đừng cho lầm lạc nẻo tà, dầu việc người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tận. Tội chế phước xét coi nhiều bận, mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Chánh tư duy mục ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng điều trung chánh mới màu. Việc vui sai, mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác, nhớ câu lục tự. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường, ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng loại. Chánh tinh tấn, dầu thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng, chúng sanh ơi hỡi, cho hồn linh cai quản châu thân, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ, lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngắn tỏ tường nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc tráo chát ấy là nguồn cội, lời xảo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nổi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc dạng toàn. Dân chớ nên làm bướng, làm càng, trong lúc ấy, niệm cho lấy có. Mục chánh định thiệt là rất khó. Giữ tấm lòng bất động như như. Cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được hồn nguyên phản bổn. ta với chánh còn đương trà trộn. Người muốn tu phải sớm lọc lừa. Tứ diệu đề ai có mến ưa thì lão cũng kể sơ thêm nữa chữ tập đề nai đà mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền ráng cực lòng một bước đầu tiên sau mới được làm nên phật thánh về thượng giới cõi tiên mới bảnh đến diệt đề trừ vật dục xưa cõi hồng trần các việc mến ưa sự giả tạm ta nên trứt bỏ muốn tâm tánh Ngài kia sáng tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng trục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới là mầu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân tráng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta, rồi hành luôn bác nhẫn mới là thì muôn việc đều an bá tuế. Chữ thứ nhất, nhẫn năng xử thế, là người hiền khó kiếm trong đời. Lập thân danh tuần trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhẫn giới, trì tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu những hương lân cùng khắp đâu đâu trên cùng dưới đều hòa ý hỷ những phụ mẫu gọi trang hiền sĩ phận sướng tùy chồng vợ nhìn nhau nhìn xóm chòm cô bác mới cao những tâm nọ ngày ngày an lạc nhìn tất cả những người tuổi tác Nhẫn tánh lành, yên tình dài lâu, Giữ một lòng hiền hậu mới màu, Quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhẫn đức kể ra luôn thể, Thì trong đời dạng sự bình an. Chữ nhẫn thành báo quý hiển giang, Khắp bá tánh được câu hòa nhã, Câu đạo đức bay mùi thơm lạ muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân tráng tránh, kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy, khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chuốt ngót, mà làm cho dân chúng say mê nẻo chánh tà biện luận nhiều bề cho bá tánh tìm nơi cội gốc lựa cho phải kèo xưa danh mộc đừng để lầm thợ kéo sơn gia thì sau này đến lúc phong ba dông gió lớn cột kèo khỏi gãy thấy sanh chúng nhiều người khờ dại chẳng biết gìn phong quá lễ nghi nên ta đem đạo đức duy trì dình tục cổ để người chẳng rõ còn chậm chạp đạo màu chưa tỏ như rừng quang mới dọn một đường tớ với thầy nào quản thân lương muốn cứu thế xá chi bùng trịnh thương quá sức nên ta bình trịnh quyết độ đời cho đến chung thân nếu thế gian còn chúng mê tân thì ta chẳng an vui cực lạc dạy bổn đạo lấy lời đích xác mà chẳng tu là bởi không ưa chớ nước sâu mà bị gào thưa dân đông đảo lời truyền chẳng xiết nên phải tạm mượn cây ngòi viết đem đạo màu như hạn cho mưa đặng tố trần tâm ý người xưa chữ thậm thâm trong kinh phật giáo nên chân lý chúng chê rằng láo mà nào ta có lợi dụng ai trong bá gia nhiều ít lòng chai để giữ trọn trong nền phật pháp gìn giới cấm sửa tâm ô tạp niệm phật thì phải dẹp lòng tà nhớ từ bi hai chữ ngâm nga dầu làm lụng cũng là trì chí. Chờ thiên địa châu nhi phục thủy, như đời xưa có gã tử phòng, xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiểu mà an bá tánh. Đời vật chất văn minh tranh cạnh, chữ lợi quyền giật giết lẫn nhau. Động lòng hiền chư Phật đớn đau, cho kinh sấm dại răng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu củi quế, nghèo bạc vàng, đạo đức cũng nghèo. Ta xuống trần nhằm lúc nàng eo, nên phải bị kẻ hung khinh bỉ. Vì bác ái nên thân cuồng sĩ, phải chịu điều khổ hạnh sâu xa, mong cho đời gặp lúc khải ca trong bốn biển Thái Bình mới toại. Phật tiên thánh, lòng nhân hà hải, những ước ao thế giới hòa bình. Nên khuyên đời truyền bá sử kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Dầu đổi bạn khinh khi kẻ rách là những câu trong sách minh tâm. Tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm thánh nhân để nhiều câu hữu lý có mấy kẻ ăn năn xét kỹ mãi ý tài chê bướng chê càng thì ngày sau đừng có trách than những tội lỗi của mình tạo lấy bị háo thắng diệt người không thấy rồi mãn lo dèm xỉm nhiều lời vì vậy nên tình nghĩa xe lơi đâu gần gũi mà tường diệu lý trong lục tỉnh ai là người trí mau thức thời tìm đạo nhiệm sâu khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu phải hợp tác gieo trồng giống quý coi rồi phải thân mình tự trị chẳng độ sông phật khó dắt diều thả thuyền từ bến giác nâng niu kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống việc trải qua như mây gió cuốn Nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. Mười hai tháng mà còn mau tới, thì tuồng đời cũng chống đổi thay. Chữ phù dân phú quý nay mai, luân với chuyển dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành, đời hạ nguơn hay chết tuổi xanh như thuở trước nhan hồi còn trẻ miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bần hàng đặng có tu thân nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần tại thế xử những kẻ hung hăng tồi tệ tưởng những người trung nghĩa vẹn toàn ra kệ này hai chữ bảo an cho trần thế được tâm thanh tịnh, ngọc báo quý ẩn trong nam đỉnh, muốn tìm kim đáy biển gắn công, thấy dân tình luống những ước mong, gặp giống tốt hãy mau cày cấy. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời, tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong bá tánh dạng dân giải thoát.